chào chú Chú có biết mẹ con ở đâu không? Chú có biết nhà con ở đâu không? Nè, con ăn mấy miếng xúc xích này đi Rồi chú dẫn con về nhà nhé Dạ, đi con ăn liền Dạ, xúc xích của chú ngon quá Chú còn nhiều xúc xích nữa không? Nhà chú có nhiều xúc xích lắm Thiệt không? Thiệt Chú nó gạt con để làm gì chứ Ai Ai Con đang ăn mà Chú đừng có chọc con Ai Ngoan nào ngoan nào Con về nhà chú nhé Nhà chú có nhiều xúc xích lắm Thiệt không Thiệt Chú nó gạt con để làm gì chứ Nếu vậy chú đi về nhà chú nhé Nè con thấy không Chú đâu có nói dối con Nhà chú có rất nhiều xúc xích Nhưng mà con ăn vừa vừa thôi nhé Kẻ con béo phì đó Dạ con cảm ơn chú Nhưng mà bây giờ con đã lỡ bị béo phì rồi Làm sao bây giờ